Hello everyone, welcome to my channel. There go. Tom Kenren. kiếm khổng lồ luôn 거냐? 셉스근 Đói quá Ồ, cá mập à Cá mập giờ làm này America เหนือให้บันฟ้าเนี่ยรถเหนือเนี่ย Ciao. Let yeah. 마녀 건너거 I think it did. Ai, ai. Pira neta. nét kia Nhanh quá Ôi trời, nhanh quá Nhanh quá mình không phải xạ được kịp rồi Ôi trời ơi Thank you. khóa được bọn ong này vào Okay. 我想我想